Hi, xin chào các bạn nha, bây giờ mình đang ở trên uh, xe chính nghĩa limousine Mình đang vào Sài Gòn Hôm nay là 10 Tết các bạn Thì mình sẽ quay lại Đây là cái giường buồn nè có những cái cổng cắm USB rồi một để bật tivi đó nha có cái đèn ngủ nữa nè cửa hàng nhiều chế độ lắm nó rung theo những độ từng nhịp độ khác nhau chỗ này là cánh tay nghe này đó là nó sập dương minh nha sập bình thịt nô Hi, xin chào các bạn, bây giờ mình đang ở trên xe chính nghĩa để vào Sài Gòn Đây là xe chính nghĩa Việt Nam nha, limousine Và bây giờ mình sẽ quay cái cảnh đường cho bạn xem nè